Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hưởng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Đến với kênh của Phạm Hưởng thì ở đây kênh luôn luôn chia sẻ về vấn đề phong thủy nhà ở cho chính mệnh của chúng ta. Chính tuổi của chúng ta, chính của 12 con giáp, tuổi của 12 con giáp, hướng nhà xây. Năm nào được xây nhà? Quý vị là cung sinh là gì? Cung phi là gì? Một người sẽ có hai cung cung thứ nhất đó là cung sinh tử vi cung thứ hai đó là cung tử cung phi bắt chặt quý vị quý vị phải nắm rõ được như thế cung tử vi để xem lá số tử vi trọng đời và xem tuổi vợ chồng cái cung phi bắt chặt đó là để làm gì để chúng ta cải thiện lại cuộc sống về mặt tài lộc tình duyên Đấy, cải thiện lại cải biến lại muốn là cải số đem lại tài lộc cho chúng ta nhá đó là sử dụng về mặt phong thủy rồi thì 1997 ở đây Lam Mạng là cung ly Cung sinh là cung ly Lữ 1997 cũng là cung ly luôn Đây là tuổi 1997 Đinh Sửu Lam và Lữ đều là cung ly Cung tử vi chọn đời Hay còn gọi là cung sinh nhá. Thế còn cái cung mà cung phi bắt chặt Thì chúng ta làm sao chúng ta tìm được cung phi bất chặt thì chúng ta phải tìm ở trong cái bát quái làm sao tìm được quý vị sẽ lấy 1997 này cái tuổi của vị tuổi của quý vị chia cho 9 là bát chặt nó sẽ ra ở đây đó là 200 1997 mà chia cho 9 sẽ ra là 221 221,8 quý vị sẽ lấy con số 8 đằng sau dấu phẩy đó là con số 8 thì quý vị lấy con số 8 để làm cái quái gì Phạm Hưởng chia sẻ cái con số 8 chúng ta tra vào bảng này Lam thì tra bảng của Lam mà Lữ tra bảng của Lữ cái con số 8 ở bên khung của Lam cung bắt trạch của Lam đó là cung chấn nè cung chấn thì có nghĩa là cung chấn chúng ta cho ở đây đó là hướng đông thì là thuộc Đông Tứ Mệnh 1997 là Mạng Đinh Sửu là thuộc quân nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ Mệnh đó là hướng chánh Đông Đông Bắc à, quên chánh Đông Đông Nam chánh Bắc chánh Bắc và chánh Nam nhá là Đông Tứ Mệnh đây là hướng nhà hướng nhà bếp hướng nhà tắm của chính mệnh mình đó rồi tiếp theo chúng ta lấy con con số 8 cha bào bảng ở bên nữ là gì nữ ở đây con số 8 đó là cung chấn luôn quý vị nữ con số 8 cũng là cung chấn luôn thì có nghĩa là vẫn là con nhà hướng đông chấn đông này Đấy, đông nam chấn chấn nam và chấn bắc thì à, cái tuổi 1997 đinh sửu lam và nữ cùng cung cùng cung tử vi và cũng cùng cung luôn à, cung bắt chặt luôn nhá cung bắt chặt là cung chấn là Tây Tứ mệnh thì chúng ta sẽ xây nhà theo con nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ mệnh nhé rồi tiếp theo Phạm Hưởng chia sẻ cho mình là 1997 Đinh Sửu là mạng giáng hạ thủy đó là mạng thủy Phạm Hướng chia sẻ luôn về màu sắc phong thủy của mình mạng thủy mạng thủy ở đây đó là màu trắng màu xám màu nghi mạng thủy ở đây đó là màu tương sinh của mình là màu trắng màu xám màu nghi màu tương hợp của mình là màu đen và màu xanh nước biển đây là những màu sắc phong thủy hợp mệnh của chính mệnh mình nhé còn bị khắc kỵ đó là bởi màu vàng và màu nâu đất không nên sử dụng màu vàng và màu nâu đất nhé và chúng ta sử dụng những màu sắc phong thủy đó để chúng ta sử dụng nữ trang vòng phong thủy theo màu sắc phong thủy rồi là quý vị lấy những màu sắc phong thủy đó để làm gì để sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua xe theo màu sắc phong thủy mua lữ trang theo màu sắc phong thủy thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn và đem lại sự gia tăng tài lộc cho quý vị nhé đấy là về mặt màu sắc phong thủy rồi thì Phạm Hướng chia sẻ luôn thì à, chúng ta thuộc quân nhà hướng đông rồi 1997 nam và nữ đều là quân nhà hướng đông rồi thì hướng nào tốt nhất Phạm Hướng chia sẻ Hướng tốt nhất của con nhà hướng đông đó là hướng chánh lam là hướng sinh khí hướng thứ hai tốt thứ hai đó là hướng chánh bắc mà thiên y thứ ba là đông lam diên niên và hướng cuối cùng đó là hướng chánh đông là hướng phục vị bốn hướng tốt còn bốn hướng bốn hướng còn lại đó là hướng xấu rồi chúng ta đã biết được bốn hướng tốt rồi thì bây giờ phạm hướng chia sẻ ý nghĩa của bốn hướng tốt này là gì thứ nhất cái hướng sinh khí có ý nghĩa là như thế nào đó là ý nghĩa về khi chúng ta xây nhà mà quay về hướng sinh khí đó là đại cát đại lợi là sự thông suốt là sự sinh sôi nảy nở đấy là sự hanh thông chủ sự về hòa hợp thăng tiến đó là về hướng sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng thiên ni quý vị xây nhà quay về hướng thiên ni đó là cát khí gia tăng sự tài lộc đấy rồi là hóa giải các vướng mắc trong mọi vấn đề thành tốt rồi là được sự giúp đỡ của những người khác nhá, được sự giúp đỡ đó là hướng thiên ni hướng thứ ba đó là hướng diên niên quý vị quay hướng nhà về hướng diên niên nó đem lại cho quý vị là vững vàng thuận lợi êm đẹp nhé may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội kinh doanh thăng tiến nhé đó là khi chúng ta quay về hướng uh, diên niên cái hướng cuối cùng hướng tốt cuối cùng đó là hướng phục vị cái hướng phục vị ở đây có nghĩa là phục hồi lại những cái thứ không tốt thành thứ tốt phục hồi lại những khí xấu thành cát khí đó gọi là hướng phục vị rồi tiếp theo phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn về vấn đề bốn hướng xấu ý nghĩa như thế nào thứ nhất là hướng ngũ quỷ hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị quay nhà về cái hướng ngũ quỷ thì sẽ bị nó quấy phá quấy rối rồi là lận đận khó thầm nhé rồi là dễ gây ra tai vạ tranh cãi thị phi khắc khẩu rồi là hôn nhân của vợ chồng bị đứt đoạn bị chia cắt chia lìa đó, đó chẳng may quý vị mà xây nhà về hướng ngũ quỷ nhé chẳng may mà quý vị mà xây nhà quay về hướng lục sát đó là nó xem nó sẽ đem lại chúng ta đó là họa hại đức đoạn chia ni thương tổn mất mát đấy rồi là hao tài tốn của nhá đấy tình cảm bị chia cắt đó là hướng lục sát rồi hướng thứ tư là hướng xấu đó là chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng họa hại đó là <laughs> biểu hiện sự hao tài tốn của mất mát ấy tiêu tán tình duyên chia cắt chia ly bận tật thì gia tăng ấy hôn nhân thì không thành khí lực tổn thất có nghĩa là khí lực của chúng ta bị tổn thất sức khỏe bị giảm sút âm thịnh dương suy nhé đó là vấn đề là như vậy nhé rồi khi chúng ta đã biết mình là con nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh thì bây giờ chúng ta quý vị phải tìm một miếng một ngôi nhà hoặc là một miếng đất thuộc con nhà hướng đông đông tứ mệnh để chúng ta mua hoặc là xây khi chúng ta đã mua được rồi thì bây giờ là xây nhà thì quý vị làm sao biết được năm nào là chúng ta được năm xây nhà năm nào được tuổi xây nhà tại sao người ta gọi là được tuổi xây nhà được tuổi xây nhà có ý nghĩa như sau có nghĩa là chúng ta không phạm vào ba điều này quý vị không phạm vào hoàng ốc không phạm vào tam tai cũng chẳng phạm vào kim lâu đấy quý vị không phạm vào ba điều này thì đó được gọi là được năm được tuổi xây nhà rất là quan trọng khi chúng ta không phạm vào ba điều này thì chúng ta được quyền xây nhà nhé rồi cái năm chúng ta được xây nhà này

đó. năm được tuổi xây nhà đó là những năm chúng ta không phạm kim lâu không phạm hoàng ốc cũng không phạm tâm tai đó. khi quý vị mà đã tìm được cái năm xây nhà có thể là năm được tuổi xây nhà điều còn lại đó là chọn ra cái tháng tốt để chúng ta xây nhà thì dĩ nhiên chúng ta phải đi xem thì trong phòng hướng chia sẻ trong 12 tháng đó thì bất kể tháng nào quý vị cũng có thể xây nhà được nhưng lưu ý một điều rằng là phải xem lượt âm xem lượt âm ví dụ như quý vị muốn xây nhà ở tháng 3 thì quý vị xem ở trong cuốn lượt trong 30 ngày đó nó sẽ có 4 đến 6 ngày giờ hoàng đạo có giờ khung giờ hoàng đạo và cũng có khung giờ hắc đạo giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì phạm hướng chia sẻ cái giờ hoàng đạo đó là khung giờ mà có thần thiện cai quản hay còn gọi là thần tốt cai quản ở ờ, ờ, khung giờ đó còn cái giờ hắc đạo là giờ của thần xấu cai quản hay còn gọi là thần ác cai quản ở khung giờ đó đấy thì ở trên cõi trên cõi trên thì cũng có thần tốt và thần xấu ở dưới trần gian cũng có người tốt và người xấu đều có sự đối lập nhau nhá đó thì khi chúng ta đã nắm bắt được cái khung giờ hoàng đạo cái giờ hoàng đạo là giờ của thần tốt cai quản mà khi chúng ta nắm bắt được cái khung giờ hoàng đạo đó rồi thì chúng ta sẽ làm cái lễ đúng cái giờ hoàng đạo đó để chúng ta mưu sự dễ thần có nghĩa là cầu làm lễ cầu cúng cầu thì dĩ nhiên là thần thiện cai quản khung giờ đó thì mưu sự dễ thần cầu gì được đấy quý vị hiểu không đó là khung giờ hoàng đạo đấy. khi quý vị đã chọn được khung giờ hoàng đạo đó để làm lễ thì quý vị bưng cái lễ đó vào cái khu vực đất mà quý vị đang chuẩn bị muốn khởi công xây nhà động thổ làm lễ khi quý vị làm lễ xong ở trong cái miếng đất đó rồi thì quý vị sẽ là người đầu tiên động thổ có nghĩa là quý vị sẽ cầm cuốc hoặc là cầm xẻng cuốc vài ba cuốc đất ở trong miếng đất đó hoặc là xẻng dùng xẻng xúc vài ba xúc đất ở trong miếng đất đó đó gọi là động thổ đó là quý vị đã động thổ xong đã làm lễ động thổ xong khi quý vị đã động làm lễ động thổ xong rồi thì quý vị có thể dọn hết lễ dô và để cái phần còn lại để cho thợ nó làm đó là xong nhưng có một điều quan trọng cần lưu ý trong thời gian quý vị khởi công xây dựng hạn chế đến mức tối đa là không được để cái thời gian khởi công cái thời gian xây nhà khởi công đó bị gián đoạn bất kể ngày nào tại vì sao chẳng may quý vị đang khởi công xây nhà mà cái người thợ người ta có cái chuyện gì đó người ta phải nghỉ năm bữa nửa tháng thì rất là nguy hại ngôi nhà đang khởi công mà bị trì hoãn lại bị đứt đoạn thì nó rất là xấu tại vì sao tại vì trong cái ngôi nhà đó chúng ta chưa có lập được chưa lập được cái ban bát nhang hoặc là ban thờ để chúng ta thỉnh hay còn hay còn ở thỉnh ông thổ công thổ địa để cai quản đất đó đúng không thì dĩ nhiên là những cái những cái thứ mà vãng vong những thứ khí xấu nó sẽ lẩn quẩn ở khu vực đó không được che chở nên nó làm cho ngôi nhà hoặc là miếng đất của chúng ta nó có bị gọi là âm khí bị ám âm khí nó sẽ đeo nó sẽ có nhiều những thứ không tốt thì chúng ta phải làm sao nếu ví dụ như là trong cái thời gian đó mà nhân công nó không làm thì chính chúng ta là người làm chính chúng ta là người làm quý vị chỉ cần trong thời gian đó quý vị chỉ cần vào trong khu vực đất đó vào trong cái ngôi nhà đó chúng ta làm cái gì chỉ cần làm như sau rồi trong đó chỉ cần quét dọn quý vị chỉ cần quét dọn hoặc là xếp gặt xếp đá ở trong đó Đấy, quý vị làm bất kể việc gì ở trong đó chỉ cần ngày nào quý vị cũng làm ở trong cái ngôi nhà đó chỉ cần 15 đến 20 phút thôi là đủ rồi có nghĩa là để chúng ta tiếp tục cái sự khởi công nó không bị gián đoạn có nghĩa là mình vẫn làm ngày nào cũng có thợ làm cũng có người làm nha cũng có người làm ở trong khu vực đó để không bị gián đoạn để không bị những cái âm binh âm khí nó vãng vòng nó nó lẩn quẩn ở khu vực đó có nghĩa là ngày nào cũng có người làm cũng có người quay quán châm lo cái ngôi nhà đó mới hiểu không đó thì phạm hướng chỉ cần chia sẻ như vậy thôi cho quý vị nắm bắt được rõ hơn đó, khi chúng ta xây nhà hạn chế đến mức tối đa về vấn đề là gián đoạn nhá gián đoạn xây nhà khởi công đó gián đoạn xây nhà thì thôi là phạm hướng cũng mong là cái video này sẽ đem đến rất là nhiều lợi ích cho tuổi 1997 nam và nữ hữu duyên thì quý vị sẽ xem được cái video này nó đem lại rất là nhiều cái sự may mắn cho quý vị đấy thì ờ, khi đến với cái kênh phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng thì Phạm Hướng luôn luôn cho quý vị sự viên mãn về cái ngôi nhà ở của chúng ta chúng ta chọn được biết được cái mệnh cái hướng mệnh chúng ta là hướng Lào quý vị cũng biết rồi khi mà cái ngôi nhà nó hợp với mệnh mình hợp với mình nó thì cái gì cũng tốt kinh doanh cái gì cũng được cái gì cũng tốt cả đấy hay là quý vị lấy vợ lấy chồng đi nữa chúng ta xem tuổi mà hợp tuổi thì dĩ nhiên là hai người dễ chuyện trò dễ trao đổi đã nói hợp là dĩ nhiên nó hợp rất tốt cái gì cũng được cái gì cũng thành đó thì cũng mong là qua cái video này sẽ đem lại hữu ích cho quý vị và quý vị nắm bắt được là phong thủy hướng nhà của mình ở đâu nhà hướng đông hay nhà hướng tây Đấy, thì thôi cũng mong là quý vị là đừng ờ, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh để phạm hướng có động lực chia sẻ những video khác tiếp theo cho quý vị xem để quý vị nắm bắt được Nà, giờ thì phạm hướng xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị